Oh, xin chào các bạn hôm nay thì mình làm một cái video này hướng dẫn cho các bạn uh, phân biệt được cái tài khoản Xmode thuần và tài khoản Xmode nâng từ YouTube Hot là như thế nào thì trong video này mình sẽ bày cho các bạn uh, các bạn vào trong google.com uh, duyệt Excel và các bạn vào trong phần account setting thì trong phần này đối với tài khoản Xmode nâng thì chúng ta xem cái phần active product nó còn có là Xmode và YouTube Host thì đây là một loại tài khoản nó nâng từ YouTube lên à, còn khi mà các bạn có một cái tài khoản uh, à, Xmode thuần thì các bạn vào trong phần uh, cài đặt thì uh, xem thông tin tài khoản đó, là setting đó. thì trong phần này đó, thì cái phần là product IT hay còn là sản phẩm đang hoạt động thì à, trong phần này chỉ có là một mình ít mốt thôi nó khai báo ở đây ít mốt thôi ha đấy thì như vậy là ờ, khi um, các bạn muốn biết được tài khoản ít mốt thuần hay tài khoản ít mốt nâng thì các bạn vào trong ờ, Google AdSense để mà uh, check uh, tìm hiểu để xem thử nha